Xin chào anh em à, hôm nay Quân uh, sẽ chia sẻ với em cách đánh tài xỉu mới nhất thì với cách đánh này thì giúp anh em đến mọi sân chơi mọi sòng suối anh em đều có thể chơi được em nhé em không cần phải luồn bất cứ cái gì vào thì như em biết đấy, hiện nay em đến sân chơi người ta nắp đĩa cân hột của người ta em không chạm tay vào hột thì với cách đánh ngày hôm nay nó sẽ giúp anh em giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé thì đây nó là một cái máy nghe hột tài xỉu thì cái máy nghe hột tài xỉu này thì có rất nhiều anh em đang quan tâm và tìm hiểu em nhé thì có nhiều anh em gọi điện cho quân nhờ quân tư vấn thì cái clip này quân sẽ cố gắng chia sẻ cho anh em cách sử dụng hay những cái nguyên lý hoạt động của nó thì cái máy nghe hột tài xỉu này thì nó rất là nhỏ gọn này nó bằng hộp quẹt rất thuận tiện cho em để trong người em có thể để đâu cũng được em nhé đấy máy thì là được sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin em tự thay pin à, với cái máy nghe hột tài xỉu này nó là công nghệ mới đấy giúp anh em đến mọi sân chơi hột gì em cũng có thể chơi được hột trọ hay hột làm lại đều chơi được em nhé đấy vì như em biết rồi đấy cái bản chất của cái hột tài xỉu ấy nó có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên cái sáu cái mặt đấy nó rơi xuống địa thì nó sẽ phát ra 6 cái âm thanh khác nhau thì cái máy nghe hột tài xỉu này nó sẽ dựa vào cái vấn đề đó để nó phân tích âm thanh và nó báo dung cho em biết được tài xỉu thì à,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 còn ở cái mức độ mà tai anh em nghe được thì máy mới nghe được đấy thì cái phạm vi một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé còn ồn như kiểu vào ba sàn lên áp hết tất cả mọi tiếng thì không có một cái thiết bị nào có thể nghe được anh nhé đấy khẳng định với anh em một lần nữa cái máy nghe một tài xỉu này sẽ bao cho em mọi tiếng ồn đấy, anh em vào mọi sân chơi ồn anh em vẫn có thể chơi được em nhé đấy thì với cái máy nghe này đấy bản chất của nó là nghe âm thanh của hột rơi xuống địa để phân tích cho nên là anh em cứ để nó nghe được là nó sẽ phân tích được thì nhiều anh em có hỏi quân là à nếu là sóc nó sóc nhẹ đấy hột nó nó lăn rất là êm nó bò rất là êm thì máy có nghe có phân tích được không thì xin thưa với anh em nó sóc nhẹ nhưng tai anh em nghe được thì máy nghe được còn nó sóc nhẹ hột nó bò nó rất là êm tai anh em không nghe nổi thì không có một cái thiết bị nào có thể nghe được em nhé đấy thì anh em lưu ý cho tôi cái thứ nhất là sân chơi ồn thì anh em sẽ điều chỉnh cái khoảng cách làm sao ấy anh em ngồi khoảng cách gần hơn một chút để làm sao tai anh em nghe được thì máy nghe được đấy là cái điều quan trọng nhất anh em nhé thì với cái máy nghe một tài xỉu này thì nó có độ chuẩn xác là lên đến 90 phần trăm cho anh em 10 chén thì anh em được 7 đến 8 chén là chuẩn xác em nhé chứ còn khẳng định luôn với anh em là không có thiết bị nào 100 phần trăm đấy nhiều ừ, người anh em hỏi và có những anh em nó giới thiệu máy ừ, chuẩn xác 100 phần trăm thì xin thưa em không có đâu Đấy, tâng bốc cái sản phẩm của người ta lên chứ còn khẳng định em là không có cái thiết bị nào được 100 phần trăm anh em nhé cho nên là anh em đánh đều tay cho quân vì trong 10 chén đấy thì nó sẽ sai lệch hai ba chén và không biết sai lệch ở những chén nào đấy cho nên là anh em đánh đều tay là anh có thể giành được chiến thắng anh em nhé thì à, quân có chuẩn bị cho em một số hột trợ đây quân sẽ lấy ba hộp bất kỳ anh em nhé thì như em biết rồi hộp chợ đấy thì anh em thử nước muối này thì chắc chắn nó sẽ nổi anh em nhé Đây, còn sẽ lấy ba hộp bất kỳ thì với cái máy nghe hột tài xỉu này nó nghe được mọi hột tài xỉu của em nhé hột chợ hay hột công chuyện đều nghe được em không cần quan tâm đấy kể cả những cái hột mà đã được sửa lại được bo tròn lại thì bản chất cái âm thanh của nó rơi xuống đĩa thì nó vẫn là thế thôi anh em ạ đấy người ta chỉ là bo tròn giảm cái mặt tiết diện rơi xuống đĩa thôi đấy không ảnh hưởng gì em nhé thì anh em nào quan tâm ấy, thì có thể liên hệ với quân hoặc đến trực tiếp cơ sở của quân anh em mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới để anh em thử để em cùng trải nghiệm cái độ chuẩn xác của nó em nhé thì hiện nay có rất nhiều cơ sở giao bán máy nghe một tài xỉu thì cái vấn đề đấy thì quân không bàn kỹ đấy, đấy là việc làm ăn của họ quân không bàn sâu vấn đề đó quân chỉ có lời khuyên em nên tìm hiểu đấy và anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở đấy, mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em test anh em thử đồ ok em anh em giao dịch đấy là cái phương án tốt nhất cho anh em anh em nhé thì trên tay quân đây là một thanh nam châm đây đấy, thì thanh nam châm trắng thì rất là hít anh em nhé này còn không hít nhé thì nó là hỗ trợ anh em là đĩa không vậy thì uh, như em biết rồi nếu nó là quân hạt hay nắp đĩa câu chuyện anh em thì lâm châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đĩa là hoàn toàn bình thường hột đây rất là trong anh nhé vì nó là một trọ anh em anh em có nhìn rõ đây rất là trong nhé rất là quan trọng nên anh em cứ yên tâm thôi đấy cách chơi rất là đơn giản anh em vào sân chơi anh em bật máy lên đấy, và em để trong người em ngồi cái vị trí là một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất em nhé đấy thì đây đấy, mọi tạp âm không ảnh hưởng gì em nhé đấy. đấy đấy rất nhiều anh em lo sợ là vào sân chơi nó có những cái tạp âm làm ảnh hưởng đến máy máy nó Ờ, không được chuẩn xác thì xin thưa em mọi cái tạp âm là máy nó sẽ không vấn đề gì Đấy, máy nó chỉ nghe âm thanh cuối cùng quân hộp rơi nghĩa em nhé thì sau đây quân sẽ cùng trải nghiệm với nhau vài tiếng để em thấy được cái độ chuẩn xác của nó hột gì cũng được nhé em không cần quan tâm em quan tâm cái vị trí em ngồi thôi máy báo một dung em chỉ xíu tôi xíu này nhẹ sóc mạnh hay sóc dài đều được máy nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân tích em nhé máy báo một dung đây anh em hãy chỉ của tôi chế độ chín nút nhé Đấy, sóc xong hai ba dung máy nó phân tích và nó báo dung cho biết máy báo hai dung đây anh em hãy tài tôi tài này anh em tài nhé rung rất êm thôi nếu anh em cảm không người một mình anh em mới cảm nhận sự nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em tài cho tôi 12 nút tài này đây là tôi để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp rung thôi chứ anh em để trong nhà không hề phát ra tiếng kêu anh nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em tài cho tôi chắc chắn là tài em nhé đây tôi sẽ cầm trên tay nhé Đấy, máy thì rung rất êm đây Đấy, máy báo hai rung anh em anh tài tôi tài này rất ok Đấy, sóc nhẹ cũng được em nha Đấy, cứ làm sao để nó đủ nó nghe được âm thanh của hộp nó rơi xuống địa là máy nó sẽ phân tích được nó báo dung cho em biết máy báo hai dung anh em tài tôi, tài này Đấy, sóc nhẹ này Đấy, chứ không nhất thiết là cứ phải là sóc mạnh em nhé Đấy, nhẹ hay là quân hột nó bò bò cái mức độ tai mình còn nghe được thì máy nghe được máy báo hai dung em tài tôi chắc chắn là tài em nhé tài này rất ok em nhé đây thì anh em quan tâm tới cái máy nghe của tài xỉu này thì em có thể liên hệ quân quân sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video